và xin gửi đến quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng lời chào trân kính nhất A Di Đà Phật. Kính thưa quý Phật tử thân mến, ai trong chúng ta trong với cuộc sống đời thường, quý Phật tử cũng đều mơ ước mong cầu rằng sự bình an, hạnh phúc đến với bản thân mình, đến với gia đình của mình và ngày mà kết thúc cuộc đời này chúng ta lại nhẹ nhàng thanh thản ra đi được tái sanh về một cảnh giới an lành đó chính là điều mơ ước mong cầu của toàn thể nhân loại phải không quý vị mà muốn có được sự bình an hạnh phúc đó thì chúng ta cần phải gieo trồng cái nhân và tiêu chuẩn đối với người tu học Phật pháp chúng ta cần phải thực hiện để trải nghiệm được niềm hạnh phúc an lạc giữa đời thường qua lời Phật dạy. Con xin mạng phép chia sẻ cùng toàn thể quý Phật tử nơi đạo tràng khóa tu niệm Phật tại chùa Thiên Phước qua đề tài tiêu chuẩn của người tu Phật. Vì thời gian có giới hạn cho nên con chỉ xin nêu lên hai tiêu chuẩn của người tu Phật. Tiêu chuẩn thứ nhất là thuần thiện tiêu chuẩn thứ hai là thuần tịnh chỉ hai tiêu chuẩn này thôi thiện và tịnh nha quý vị thuần thiện có nghĩa là trong đời sống hàng ngày nơi thân khẩu ý của chúng ta phải biết dứt trừ các điều ác làm các việc thiện việc lành đâu quý vị xét lại coi quý vị có được cái tiêu chuẩn thứ nhất này chưa tiêu chuẩn thuần thiện nó thuộc về đạo đức của một con người không thể thiếu ông bà ta cũng đã từng dạy con cháu của mình qua là câu nói có phước có đức mặc sức mà hưởng hay là câu nói hoa thơm nhờ nhụy con người giá trị ở đạo đức có có phước có phần không cần gì lo những câu nói đó để nhắc nhở con cháu của mình hàng ngày phải sống đời đạo đức phải biết tu dưỡng để có được những cái phước báo ngay trong hiện đời qua việc làm lành lánh dữ nhưng có một số người chưa hiểu thế nào về là lành về ý nghĩa cũng như là thiện ác lành dữ và họ thốt lên câu nói rằng quý ông quý bà đi chùa ăn chay niệm phật chứ chưa chắc gì bằng tôi tôi không đi chùa tôi không ăn chay tôi không niệm phật nhưng mà không ai bằng tôi đâu à nha họ cứ nghĩ rằng họ không đi chùa ăn chay niệm phật như vậy mà không ai bằng họ vậy dựa vào tiêu chuẩn nào để đánh giá một con người đây quý vị nếu chúng ta dựa vào cái học thức để đánh giá một con người hoàn toàn sai lầm học thức chưa thể nào đánh giá được một con người giá trị con người không phải nằm trên phương diện học vấn không có những người học vấn cao hiểu biết rộng nhưng mà đối với những tiêu chuẩn đạo đức mà người đó không thực hiện được thì xin hỏi người đó có văn hóa hay không quý vị có không không con người có văn hóa là con người đó biết sống đạo đức biết những điều ác dừng lại biết làm những việc lành một việc ác nhỏ cũng chớ có làm một việc lành nhỏ cũng không bao giờ bỏ qua người đó mới gọi là người có văn hóa Xin hỏi quý vị, vậy chứ một người mà đối xử với cha mẹ của mình coi giống như rơm như rác vậy đó bất kính vô lễ thì người đó có văn hóa hay không quý vị không mà có những khi có học vấn mà vẫn đối xử tề bạc với cha với mẹ mình thì như vậy đâu phải giá trị của con người chỉ đánh chỉ đánh giá qua phần học vấn mà nó đặt tiêu chuẩn ở phần đạo đức của một con người mà con người sống đạo đức là người đó biết dừng lại những điều xấu ác không làm chúng ta là người học phật quý vị cần phải xác định một cách rõ ràng thế nào là thiện thế nào là ác vậy ác là như sau những hành động những lời nói những suy nghĩ nào của chúng ta đây mà nó làm tổn hại nó làm đau khổ cho mình cho người trong hiện tại và tương lai đó là ác dừng lại đi quý vị còn những hành động những lời nói những suy nghĩ nào mà nó đem lại hạnh phúc lợi ích an lạc cho mình cho người trong hiện tại và tương lai đó là thiện lành quý vị tích cực phát huy dù là một việc lành nhỏ cũng chớ bỏ qua vì ta trồng dưa ta được dưa ta trồng đậu ta được đậu ta gieo nhân nào ta gặt hái quả báo đó quý vị ơi không có cái đạo lý ta gieo hạt giống đắng mà nó lên trái ngọt bao giờ ngược lại không có cái đạo lý chúng ta gieo hạt giống ngọt mà nó lên trái đắng nếu quý vị gieo trồng cái nhân tốt lành sẽ có cái quả an lành còn nếu quý vị gieo trồng cái nhân xấu ác sẽ chiêu cảm cái quả báo ác quả báo khổ đau cho nên mỗi người hoàn toàn chịu trách nhiệm với những hành vi tạo tác của chính mình Tôi nói ví dụ Có một số người trong đời sống hiện tại đây Đối với ba nghiệp thân khẩu ý của mình Thân thì sát sanh hại vật Còn tham muốn dục vọng tìm đủ mọi cách để chiếm đoạt, chiếm hữu, chiếm dụng Tài sản sở hữu của kẻ khác Mà bất chấp thủ đoạn miễn làm sao được lợi ích về phần mình chỉ biết hạnh phúc của riêng mình mà không nghĩ đến hạnh phúc của tha nhân một người sống một đời sống ích kỷ tự tư tự lợi chỉ nghĩ đến bản thân mình mà bất chấp thủ đoạn như thế xin hỏi quý vị đó là thiện hay ác ác phải không quý vị rồi có người với một cái tâm của họ là tốt lành nhưng mà vậy nè họ muốn xây dựng góp ý để giúp cho người khác được tốt hơn được sửa đổi được chuyển hóa những khuyết điểm của người đó thì họ có những lời nói thật để góp ý xây dựng hoặc là có những hành động những hành động ở bên ngoài chúng ta thấy nó thô dữ lắm nó không có tình người chút xíu nào hết nhưng mà họ có một cái tâm ý tốt là muốn góp ý xây dựng muốn chuyển hóa một con người để giúp cho con người đó hoàn thiện với tâm ý như vậy mà có nhiều khi cái lời nói của họ ở bên ngoài thì chúng ta nghe xong rồi thì nó hơi chướng cái lỗ tai một chút nhưng với cái tâm thiện lành như vậy thì người đó thiện hay ác vậy quý vị thiện nhưng mà có nhiều khi chúng ta có nhận rõ ràng đâu là thiện đâu là ác không phải dựa vào ba cơ sở nha quý vị hành động lời nói và suy nghĩ nếu những hành động những lời nói những suy nghĩ nào mà làm tổn hại cho mình cho người trong hiện tại và cả tương lai thì đó là điều xấu ác dừng lại đi quý vị có ba nghiệp xấu ác nơi thân mà Đức Phật khuyên chúng ta với cái tiêu chuẩn đạo đức của con người phải sống một đời sống thuần thiện không nên phạm phải vào những điều xấu ác trên phương diện thân nghiệp không sát sanh không trộm cắp không tà dâm đâu quý vị xét lại coi nội ba nghiệp nơi thân của mình mình có hoàn thiện chính mình chưa quý vị còn sát sanh hại vật không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 thì bảy người ngọn đó có một chiếc xe tải ngủ gục tài xế ngủ gục tông vào cái quán hủ tiếu đó cắn dập lép hết bảy người chết một lượt luôn chết một lượt bảy người luôn mà trong gia đình của họ nếu mà chúng ta chiếu theo cái quy luật nhân quả qua lời đức phật dạy cái gì nó cũng có nhân duyên quả báo một mặt là tài xế này bất cẩn ngủ gục nhưng mà thiếu gì chỗ lủi lủi ngay này phải không nó cũng có nhân duyên quả báo đó tại vì chúng ta không dùng con mắt tuệ để nhìn thấy rõ về mặt nhân duyên như thế nào cho nên chúng ta trách cứ cái người tài xế đó ngủ gục rồi lại bảo rằng sao tội nghiệp quá nguyên gia đình chết hết không còn người nào hết cái này là cộng nghiệp của họ đó quý vị rồi con xin kể một câu chuyện cũng gần đây Ở tại Cần Thơ đó quý vị Có một gia đình nọ Đứa con trai thì ngày nào cũng đi ra đồng Làm ruộng Còn bà mẹ ở nhà Thì bà mẹ nội trợ chăm sóc việc nhà Và giữ đứa cháu nội Đứa cháu nội 18 tháng tuổi Lúc này mùa nước quý vị ơi mà đứa cháu nội nó nó bò sao nó đi sao chập chững nó đi sao mà nó bò mà bà nội lo lúi húi lo làm lặt rau nè nó làm bếp nút rồi xong cái nhỏ nó bò sao mà nó đi ra nó rớt dưới sông nó chết nó chết xong cái đứa con trai của bà nó về nó giận dữ bao nhiêu bao nhiêu lỗi lầm gì nó trút trên đầu trên cổ mẹ nó hết à mà mẹ đâu có muốn như vậy đâu quý vị ơi trong lúc bà lúi húi bà lo làm lụng việc nhà bà quên để ý sao nó bò sao nó rớt xuống dưới bà không hay đi bà đâu có muốn giết hại cháu bà như vậy đâu nhưng mà đứa con trai về nó hành hung nó làm dữ lắm nó đổ lỗi cho mẹ mình là tại sao mà giết con nó như vậy cái nó mi vớt được xác đứa con đem chung cất xong rồi sau khi chôn cất đứa con xong rồi cái nó nói má bà leo lên xe đi tôi chở bà đi cái chở đi ra tới cầu cần thơ đó quý vị nó nói bà phải chọn trong một trong hai cái bà có một trong hai con đường một là bà tự nhảy xuống dưới bà tự tử bà chết cho rồi đi bà sống làm chi nội một cái việc giữ cháu không mà bà làm không xong một là bà tự nhảy xuống hai là tôi ẩm bà tôi thảy xuống đó bà chọn cái nào bà chọn đi cái bà mẹ bà mới nói mẹ biết mẹ biết mẹ sai rồi mẹ đã từng sanh con ra nuôi con từ thuở bé mẹ biết được tấm lòng của cha mẹ thương con như thế nào mẹ biết bây giờ con đang đau buồn vì con trai của con chết cho nên con đau buồn mẹ biết hết à nhưng mà mẹ không có muốn như vậy con ơi mẹ lu bu mẹ bận rộn mẹ làm cái mẹ quên để ý mà lỡ nó lọt nó rớt xuống vậy rồi mẹ biết mẹ có lỗi với con thôi thì mẹ mới may dành dụm được một ít tiền mới may được bộ đồ mới định ăn tết nè mặc mẹ để trong tủ á, mới đem về thôi mà mẹ muốn mặc bộ đồ đó để mẹ chết mẹ cũng vui nữa thôi con đi con chở mẹ về mẹ lấy bộ đồ đó mẹ mặc rồi để tới cầu cần thơ đây mẹ sẽ tự nhảy xuống tự tử chứ đừng con đừng có thảy mẹ xuống thì người đời họ kêu riêu cũng như là con sẽ mang tù tội để cho mẹ tự nhảy xuống mẹ tự tử để mẹ đền tội bà mẹ nói vậy cái đứa con nói thôi bà còn khỏi cần đi về bà để bộ đồ đâu tôi về tôi lấy cho bà đứng đây bà chờ tôi nghe tôi đi về tôi lấy cho bà mặc bộ đồ đó bà chết cho bà vui nha đứa con nó nói vậy xong cái nó chạy xe về lấy bộ đồ chạy nửa đường bị xe tông chết quý vị mới gần đây thôi à xảy ra gần đây nè à nó bị xe tông chết xin thưa quý phật tử bà mẹ này bây giờ sống cũng giống như chết vậy đó còn có cái xác đi tới đi lui vậy nhưng mà sống cũng giống như chết đối với bà bà cũng đâu có muốn cho con trai của bà phải bị cái quả báo đó phải không quý vị bà cũng muốn con bà chết vậy bà cũng không có muốn cho cháu nội của bà nó phải chết trôi chết nổi chết chìm như vậy nhưng mà đó là cái nghiệp quý vị ơi nếu chúng ta tin hiểu sâu sắc về nhân quả cái việc gì mà nó xảy ra rồi đừng đổ lỗi cho ai hết quý vị nếu rơi vào một cái hoàn cảnh bế tắc nghịch cảnh mà người này đổ lỗi cho người kia rồi hành tội người kia thì làm đau khổ cho nhau thêm cho nên con kể những câu chuyện thiết thực giữa đời thường mới xảy ra gần đây thôi báo chí đăng tin mạng đài họ họ nêu lên những việc này để cho chúng ta thấy một người biết tu Phật cái tiêu chuẩn thuần thiện là cái tiêu chuẩn đạo đức đứng đầu quý vị dù gặp bất cứ một việc gì không vừa ý không vừa lòng chúng ta quán niệm sâu sắc về nhân quả để quý vị bình tĩnh sáng suốt mà vượt qua những chướng ngại nghịch cảnh đó và đừng tạo thêm những điều tội lỗi sai trái nữa nghe quý vị và nếu hiểu về nhân quả thì chúng ta sẽ không bao giờ đổ tội cho ai cả tất cả đều có nhân duyên quả báo hết quý vị ơi chúng ta bằng lòng tiếp nhận hết những cảnh duyên mà đến với mình dù khổ dù vui nhìn rõ một cách sâu sắc theo chiều nhân quả nhân duyên đó để rồi tùy thuận các duyên nhưng đừng để các duyên nó làm chướng ngại mình và luôn luôn nhớ nghĩ rằng phàm làm việc gì ta cũng phải nghĩ đến hậu quả của nó mình là người gieo nhân mình là người gặt hái ta là người chủ tạo nghiệp và chính ta là người chủ thừa tự nghiệp đó quý vị khổ hay vui là do chúng ta quyết định cuộc đời mình nếu chúng ta đã chọn con đường lý tưởng bước theo chân của đức thế tôn thì cái tiêu chuẩn đạo đức là cái tiêu chuẩn đầu tiên không thể thiếu cũng như hàng ngày quý vị phải hành thiện tu thiện và dừng lại những nghiệp xấu ác đi quý vị còn cái cảnh duyên nào đã đến với mình mà mình không thể nào không thể nào trốn được tránh được cái đó là ta tin sâu vào nhân quả bằng lòng tiếp nhận tiếp nhận như vậy rồi đừng bao giờ đổ lỗi cho ai đừng buồn đừng giận đừng trách ai cả nếu có trách chúng ta trách bản thân mình do mình gieo trồng cái nhân như vậy cho nên hôm nay mới gặt hái kết quả như vậy chứ không phải tự nhiên và cũng không phải là ngẫu nhiên đâu quý vị có một câu chuyện mà con xin kể cho quý phật tử nghe để quý vị tin hiểu sâu sắc về nhân quả bản thân đức thế tôn của chúng ta trải qua vô lượng kiếp tu hành chứ không phải chỉ có một kiếp cuối cùng là ngài thành phật ngài đã trải qua vô lượng kiếp tu hành trong quá trình tu nhân đó Ngài cũng gặp không biết bao nhiêu chướng ngại nghịch cảnh do từ nơi nghiệp nhân xấu ác mà mình đã tạo ra từ vô thủy tới giờ Rồi cái kiếp hiện tại mà Đức Thế Tôn Ngài chứng thành Phật quả đó Trở thành một bậc đại giác ngộ hoàn toàn Là bậc thầy, bậc đạo sư sáng suốt hướng dẫn chỉ đường cho chúng ta đi đây Thì chính Đức Thế Tôn Ngài cũng phải trả quả báo trong nhiều đời nhiều kiếp của Ngài Như chúng ta đã nghe ba tháng mùa an cư nọ có cái ông trưởng giả này ông phát tâm ông thỉnh phật và chư tăng hãy về nơi thôn làng của ông để ông sớt bát cúng dường ba tháng mùa mưa cho đức phật và chư tăng an trú tu, tu tập nơi mùa an cư vậy mà ông ta quên mất lời hứa đó ba tháng ấy đức thế tôn của chúng ta cùng với chư vị tỳ kheo phải ăn lúa ngựa quý vị có biết vì sao đức thế tôn và chư vị tỳ kheo ăn lúa ngựa nhưng riêng ngài xá lợi phất thì không bị cái quả báo cộng nghiệp chung đó Đức Thế Tôn đã kể câu chuyện về nhân duyên quả báo trong tiền kiếp đã tạo cái nhân bây giờ chiêu cảm đến quả báo rồi Ngài kể, Ngài bảo rằng kiếp xưa Ngài là một vị tỳ kheo Mà do vì lòng ganh tị tật đố đó Cho nên hốt lên cái lời nói Khi có một vị thí chủ đã phát tâm cúng dường cho một vị sa môn khác thì vị sa môn này vì lòng ganh tị tật đố mới bảo rằng cúng cho ông ta ăn để làm cái gì bản thân của ông ta chỉ đủ tư cách ăn lúa ngựa mà thôi vì một cái lời nói ác đó mà phải chịu quả báo đến khi thành phật rồi phải ba tháng ăn lúa ngựa quý vị ơi còn cái các vị tỳ kheo mà cộng nghiệp chung với Đức Phật cũng ăn lúa ngựa trong ba tháng mùa mưa đó thì cũng là những người a vua tháp tùng cộng nghiệp theo với vị sa môn này riêng tôn giả xá lợi phất thì ngài không có cộng nghiệp không có cùng chung một nghiệp này cho nên ba tháng đó cái ngài không ở đó để an cư mà ngài đi nơi khác an cư quý vị thấy không cái gì nó cũng có nhân duyên quả báo hết cho nên chúng ta hiểu sâu sắc về nhân quả dừng lại mỗi ác nghiệp ta gây tạo chính là một tờ giấy nợ đó thôi không mất đâu quý vị trả hiện đời hoặc ở mai sau vay bao thì trả cũng bao xưa nay nhân quả luật nào nể ai bản thân của chúng ta giữ thân nghiệp của mình biết dừng lại những nghiệp xấu ác không sát sanh hại vật đừng tạo nghiệp sát nữa nghe quý vị đừng dai nợ máu xương của chúng sanh nữa phát bồ đề tâm ăn chay đi quý vị nếu dai nợ máu trả bằng máu dai nợ thịt trả bằng thịt dai nợ tiền trả bằng tiền quý vị ơi đừng đem máu xương của chúng sanh để nuôi dưỡng thân mạng của mình trong khi tất cả chúng ta ai cũng tham sống sợ chết hãy lấy lòng mình suy lòng người chớ giết chớ suối bảo ai đó giết Bản thân mình không tự tay giết Mà cũng không dùng miệng của mình để suối bảo ai đó giết hại Giống như trường hợp cái cô Phật tử này Cổ lãnh thọ tam quy ngũ giới rồi Cái cổ trai Nhưng mà ngày đám dỗ cha chồng Mà dòng họ thì không ai chịu cúng tương hết Ngặt cái vậy đó Cho nên bắt buộc cổ phải làm đồ mặn để cúng ông bà Cổ mới nói với đứa con dâu Ngày mai này là đám dỗ ông nội chồng con vậy thì má ăn chay má niệm phật má tu má không thể sát sanh hại vật được má mua 10 con gà về con cắt cổ nó để con làm thịt như vậy được không quý vị à, mình không giết mình số người ta giết vậy là mình là người chủ phạm cái người mà bị bắt để giết là người tòng phạm còn cái người suối người ta giết điều khiển sai khiến người ta giết cái người đó gọi là chủ phạm nha quý vị rồi có khi thì hân không giết miệng không suối bảo mà lại cái tâm ý vui theo khi thấy ai đó giết hại chúng sanh vui theo thí dụ như trường hợp của cô phật tử cổ đi thọ bát quan trai rồi cái chiều đó cổ đi về nhà cổ phải vượt qua mấy cánh đồng cái cổ đi ngang qua cánh đồng nọ cô thấy cái bà hàng xóm đó bà đặt lợp được con cá lóc cái cổ lợi cô vỗ vai bà kia cô nói chúc mừng nha bữa nay có cháu cá lóc ăn rồi chúc mừng nha cái cô bạn đi chung nói rồi bữa nay bà, tu bao nhiêu công đức của bà tiêu hết rồi bà mang tội nữa hỏi sao vậy bà cộng nghiệp chung với người ta bà chúc mừng người ta bà tùy hỷ sát tùy hỷ có nghĩa là vui theo với việc sát sanh của người ta bà còn chúc mừng người ta bữa nay chiều nay có cháo cá lóc ăn rồi một người phật tử mình phải biết ý nghĩa của việc ăn chay là để nuôi dưỡng và phát triển lòng từ bi sở vì mình không sát sanh hại vật vì tấm lòng yêu thương đối với tất cả chúng sanh ta xem chúng sanh giống như cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp của mình và đó là một vị phật ở tương lai đó quý vị vì tất cả đều có khả năng thành phật rồi ta vì tôn trọng cái tinh thần bình đẳng cái gì mình không muốn đừng đem đến cho người mình bị dao mà cắt trúng tay chút xíu thôi mình cũng biết đau đi đạp phải một một miếng gai hay là một viên sỏi viên đá chúng ta cũng cảm thấy đau đớn huống chi mình cầm dao róc dãy cắt cổ lột da xẻ thịt chúng sanh nó đau đớn biết giường nào ta hãy nuôi dưỡng và phát triển lòng từ bi dừng tay lại đừng sát sanh hại vật và còn tìm đủ mọi cách để phóng sanh cứu vật sẽ đem đến cho quý vị phước báo sức khỏe và tuổi thọ đâu dừng lại nghiệp này đi nghe quý vị sống một đời sống thuần thiện là thế đó rồi quý vị lại còn đối với thân nghiệp ở phương diện thứ hai ta không gian tham trộm cắp tài sản của người không dùng đủ mọi mưu mô kế hoạch để chiếm đoạt chiếm hữu chiếm dụng sở hữu tài sản của kẻ khác vì ta biết rõ rằng tiền của mình tạo ra bằng mồ hôi bằng công sức lao động bằng nghề nghiệp lương thiện chánh đáng đây bản thân ta còn không gìn giữ được nó cũng có chỗ nó ra à quý vị huống chi cái của phi tài cái của mà người ta tạo ra mà mình tìm đủ mọi cách để mình chiếm hữu chiếm đoạt chiếm dụng thì không bao giờ gìn giữ được đâu quý vị chúng ta không gian tham trộm cắp của ai dù một cọng rau một trái ớt có một gia đình nọ cái cô này ở tại chợ mỹ sương huyện cao lãnh cô cũng phát tâm thọ trì tâm quy ngũ giới cứ mỗi nửa tháng ngày 14, 29 cô đi đến đạo tràng để cô thọ bát quan trai nhưng mà cái này thuộc về cái tập khí của cổ thói quen cổ đi ra chợ cổ mua gì mua cổ cũng ngắt thêm cộng hành lấy thêm trái ớt lấy thêm miếng rau mà cổ mua gì xong rồi cái cổ lấy cổ không hỏi người ta xin cũng hỏi người ta nữa ngắt thêm cộng hành bỏ vỏ mình lụm hai ba trái ớt của người ta bỏ vỏ mình hoặc là lấy thêm vài cọng rau thơm bỏ vỏ mà có cái bà bạn á, kỳ đó đi chợ chung cái bà bạn nói bà vậy là mang tội trộm đó nha của người ta mua bán bà mua đồ kia mà bà không chịu xin người ta thí dụ như bà mua một củ khoai ngọt thì bà phải xin người ta cho tôi thêm miếng rau rau ngò gai hoặc là ngò rí gì đó bà phải xin đàng hoàng người ta cho mình mới lấy của người ta người ta để ngay gian hàng người ta bán bà mua cái này xong cái bà ngắt cái kia bà để vô vỏ của bà như vậy rồi cái cô này cô còn cự lại cô nói tôi không có ăn trộm cắp của ai tôi lấy công khai nếu mà chúng ta không lén lút mà lấy nếu lén lút mà lấy thì là gọi là trộm nha còn lấy công khai cái đó gọi là cướp đó quý vị ơi lấy một cái kiểu công khai á dùng sức mạnh của mình quyền thế của mình để mình lấy như vậy mà lấy ngang lấy đại lấy càng như vậy gọi là cướp đó mà đó là hành vi đạo tặc dù một trái ớt một cọng rau chúng ta cũng không khởi lên tâm tham bởi vì đó là tài sản sở hữu của kẻ khác có chủ mình chưa hỏi người chủ mà mình lấy điều là trộm điều là cướp hết quý vị gần đây có một số phật tử thì nói rằng tôi đi đến chùa tôi sợ ăn cơm chùa mà không có cúng dường vậy mắc nợ có tội nếu một cái việc mà quý vị đi đến chùa ăn cơm chùa mà không cúng dường gì mà quý vị sợ mắc nợ có tội thì xin hư quý phật tử mắc nợ tam bảo không có sao hết tại vì đi đến chùa nhà chùa mở cửa rộng lúc nào cũng mời quý phật tử ở lại dùng cơm hết phải không quý vị ăn không có sao hết mình ăn đường đường chính chính có tiền cúng dường tam bảo để kết duyên để khỏi sợ mắc nợ nhưng mà không có tiền thì mắc nợ tam bảo cũng sao gặp lại tam bảo để mình tu quý vị gặp nữa gặp tam bảo nữa để mình nương tựa vào tam bảo để mình sách tấn mình tu hành không sao đâu nhưng quan trọng là những cái gì mà của chùa con nói thí dụ bữa đó buổi sáng thôi thì đến giờ ăn sáng điểm tâm ở chùa con bất ngờ con lên trên chánh điện để con thắp hương lễ phật mới vừa lên chánh điện thì thấy cái cửa chánh điện quý cô khép có một cánh nè còn cánh thì mở cánh kia chưa kéo lại mà trên chánh điện con thấy một cái bóng gì xẹt ngang qua mà lúng túng lúng túng rồi cái trái cây á, nó lăn dài dài á quýt với cam á nó lăn dài dài à cái con bước lại con bước lại thì con thấy cái chú đó chú túm cái cái cái áo của chú vậy nè với lại cái nón kết của chú á chú túm một cái túm ở trước bụng mình á là cam với quýt còn trong cái nón kết của chú á, là chú để bánh trái gì á, trên bàn thờ phật á chú hốt chú để vô đó rồi cái túm mà thấy móng người lên rồi chú quảng hốt rồi chú chạy hay sau đó mình nó rớt tùm lum hết cái con bước đến con mới nói à, chú ơi à, chú làm gì đây cái chú túm túm túm lại vậy con nhìn thấy rồi con nói chú ơi nếu mà chú có cần á chú xin quý cô con nói khéo nha nếu chú cần cái lọc á chú xin quý cô cái lọc thì quý cô lấy quý cô đưa cho chú thì chú không có tội mà chú vô chú lấy ngang lấy đại như vậy là cái tội trộm cắp của tam bảo đó tội nặng lắm cái này của bá gia bá tánh người ta cúng dường mà chú lấy như vậy chú không có hỏi mang tội nha chú cái chú mới nói à, cô ơi à, bà mẹ của con bà đau bà bệnh mà bà đòi ăn cam ăn quýt mà con không có tiền cho nên á, con mới à, lên đây con mới xin phật chú nói là chú vô chú xin phật rồi cái con mới hỏi chú ơi nếu chú nói chú vô chú xin phật rồi phật có ừ không phật có ừ có cho chưa à, thật ra chú vô chú phải xin quý cô tại vì à, chú nói chú xin phật á, thì à, dĩ nhiên là phật ngồi đó ai muốn làm gì làm phật cũng làm thinh à nhưng mà sợ chú mang tội thôi à, chú xin với cô tiếng về quý cô cho chú không có tội gì hết nhưng mà nếu mà chú lấy ngang như vậy là đó là tội trộm đó Thế còn nghe chú nói là mẹ của chú đau bệnh thèm ăn cam ăn quýt nghe mình đứt ruột luôn quý vị ơi rồi cái con mới nói thôi chú ơi con trong túi con có 200 ngàn con mới đưa nói chú ơi cho con gửi một chút để chú muốn mua cái gì cho bà cụ thèm á chú mua cho bà cụ ăn nhưng mà chú đừng có mua đồ mà sắc xanh hại vật nha tại vì con tặng như thế này là kết duyên thôi nhưng mà không có kết duyên đến vấn đề mà giết hại chúng sanh đừng mua cá đừng mua thịt mà mua trái cây mua sữa gì cho bà cũng được thế chú cảm ơn cảm ơn thế con đi ra con con mới đưa chú đi ra ngoài đường con sợ mấy chú mấy cô mình á không biết mà bắt lại nữa cho nên thôi con đưa chú ra ngoài cổng chuồng nói rồi thôi chú đi về đi thế chú cứ gật đầu cảm ơn cô cảm ơn cô mà thấy tội nghiệp lắm quý phật tử dù là một cái việc nhỏ thôi nhưng mà con cũng xin nhắc nhở quý phật tử mình đi đến chùa cái nào mà trái cây mà cúng cúng dường tam bảo không phải là của mình nha của người ta đem đến cúng dường cái mình đừng lại nói tôi xin phật rồi cho tôi cái trúc vô vỏ mình nha quý vị ví dụ như thức ăn cũng vậy nữa trên bàn ăn đó quý phật tử thấy món đồ ăn chay đó ngon quá thì quý vị đến hỏi vị trụ trì á con thấy cái món đó ngon quá cho con xin miếng con về ngày mai con có ăn chay được không thì các vị đó cho thì mình hãy lấy còn cho thì thôi nghe phật tử chúng ta đừng lấy dùng một một ít nhỏ nhưng mà mang tội quý vị ơi đừng để mình dai thêm miếng nợ nào nữa hết đã bao nhiêu đời như bao nhiêu kiếp mình dai nợ quá nhiều rồi trả hoài trả hết rồi quý vị đừng dai thêm nợ mới nữa mà tích cực bản thân của mình không gian tham trộm cắp của ai lại sống một đời sống thuần thiện qua phương cách rằng bố thí và cúng dường là một phương cách bán nghèo mua giàu sẽ mang đến phước báo giàu sang cho quý phật tử đó rồi về thân quý vị không gian dâm ngoại tình không phá vỡ hạnh phúc lứa đôi gia đình của người khác Đức Phật cho phép người cư sĩ tại gia lập gia đình với chế độ một vợ một chồng Không được gian díu vụng trộm với người khác ngoài vợ hay chồng của mình Có những trường hợp vậy nào quý Phật tử cũng đồng thời đi chùa Nhưng mà chúng ta không ngăn chặn được những điều sai trái tội lỗi này Để cho ái dục, sắc dục nó tác động nó chi phối mình rồi đắm chìm vào đó cái quên mất đi cái đạo đức của một con người có cái cô này cổ đến chùa cổ khóc dữ lắm cổ mới nói sư cô ơi ông chồng con có vợ bé rồi mà cô biết vợ bé đó là ai không con nhỏ bạn đi chùa chung với con chúng ai hết <laughs> Cậu nói là cái cô đó là bạn đi chùa chung với cổ Bình thường thì con đâu có nghĩ gì đâu tại vì bạn của con á ly dị thôi chồng mấy năm rồi nó buồn bã con mới hướng dẫn cho nó đi chùa để nghe pháp để nương nhờ phật pháp quá giải phiền não rồi cái có lúc á con bận rộn việc nhà con của con nó mắc thi cử cho nên con phải chuẩn bị lo cho nó đưa nó đến trường đi học rồi cái lúc này á, con mới nói với ông chồng của con bữa nay ở chùa có khóa tu nè mà cái cô đó cũng không có biết đi xe honda do đại do vậy mới kêu ông chồng á thôi ông làm ơn làm phước ông đến ông chở nó đi đến chùa chở nhỏ bạn tôi đi đến chùa để cho nó tu một ngày để mình có công đức tại vì đức phật dạy mình tu mình phải hú gọi khuyến khích người khác tu ai ngờ đâu cái thường xuyên cái kêu ông chồng chở cái cô bạn của mình đi đến chùa tu sao bây giờ cặp luôn rồi cậu mới nói với con cậu mới nói à, sư cô ơi con buồn dữ lắm con phải chi mà cái người khác con nói gì con nói không dám người khác không nói gì đâu người nào cũng vậy hết mà mình thấy chồng của mình hay vợ của mình mà phản bội mình có một người khác là trong lòng của mình đã không vui bị tổn thương rồi quý vị chứ đừng nói là phải chi cái đó là người khác không phải là bạn thân của mình nhưng mà bản thân bạn thân của mình thì mình đau hơn phải không quý vị giả lại cũng mới nói mình làm ơn mà bây giờ người ta còn trả quán cho mình nữa là mình giúp cho người ta có cơ duyên đi đến chùa để hóa giải những phiền não trong lòng ai ngờ đâu bây giờ hả nó lén lúc nó qua lại với chồng con con tức dữ lắm con biết làm sao bây giờ cái cổ mới nói có nhiều lúc con nói tao bố thí cho mày luôn tao bố thí ổng cho mày luôn đó nhưng mà cũng hơi tiếc tiếc sư cô ơi dù gì đi nữa thì à, ổng ở trong nhà thì ổng cũng phụ được con cái này cái nọ cái kia tuy ổng không làm ra tiền nhưng mà con kêu cái gì ổng làm cái đó nhiều lúc con giận lên con nói bố thí cho mày luôn đó cho mày rinh mình đem mày về mày làm cái gì mày làm đi nhưng mà nhiều khi tiếc tiếc rồi cái cũng tức cũng giận rồi cái cổ mới nói con mới sợ làm lớn ra gì làm lớn chuyện ra thì nó xấu hổ nó hôi thối cả nhà mình chứ không phải là không phải là à, chỉ một mình cái người đó mà cả gia đình của mình ừ. luôn nữa dòng họ và gia đình của mình thân bằng quyến thuộc của mình cũng bị ảnh hưởng lây chứ không phải là làm làm ra lớn chuyện thì chỉ ảnh hưởng xấu xa cho cái người kia cho nên cổ nói cậu ráng cậu nhẫn cậu nhịn rồi cổ nói to nói nhỏ với ông chồng của cổ. nói thì ổng mới nói à, ai biểu bằng nghi làm chi miễn tôi không có là được rồi ông nói vậy đó nhưng mà cổ nói con bắt quá tan rõ ràng luôn vậy đó nha mà ông nói tại vì bà kêu mà bà kêu tôi trợ duyên cho người ta đi chùa cho có công đức cho nên tôi rảnh tôi chở người ta đi vậy đó là bà nghi ngờ nhưng mà cô nói cũng cứ tức hoài đến bây giờ luôn quý vị cứ phiền não hoài thì con kính gửi một lời khuyên mình là một người phật tử rồi quý vị phải kiềm chế cái dục vọng của chính mình sống có đạo đức quý vị ơi được phép Đức Phật cho mình có vợ có chồng nhưng không được gian díu, không được vụng trộm với người khác ngoài vợ hay chồng của mình. Giả lại, không làm kẻ thứ ba chen chân vào phá hoại hạnh phúc gia đình người ta. Nếu ai như vậy phạm vào cái giới thứ ba là giới tà dâm mà còn đưa đến cái quả báo cho mình đó, hiện tại mang tiếng xấu nè, rồi đổ vỡ hạnh phúc gia đình của mình. Có một gia đình nọ đây là một gia đình phật tử đó nha quý vị chứ không phải là người ở thế gian thì mình cũng không nói gia đình phật tử mà cái cô này cổ thường hay đi chùa lắm nhưng mà rồi cổ khi đi đến chùa ông chồng ông chết lâu năm lắm rồi nhưng mà lúc cổ đi đến chùa cổ làm công quả thì cổ quen biết với một người một người này cũng là cái chú phật tử đi đến chùa làm công quả nữa thì hai người cái qua lại quan hệ với nhau biết sao đó mà bữa đó đứa con gái đứa con gái của cô này nó thấy cái chú kia chở mẹ nó như vậy nó về nó mua thuốc xong nó uống nó tự tử nó chết quý vị rồi cái cổ hối hận cổ hối hận cổ mới nói mình đã chính mình đã hại chết con của mình rồi bởi vì cổ thường nói với con cổ mẹ hy sinh cả cuộc đời này mẹ nuôi con và mẹ sẽ hy sinh hạnh phúc cá nhân của mình vì hạnh phúc của con con yên tâm con lo học hành đi mẹ ở dậy nuôi con mà hôm nay nó thấy mẹ nó có người khác và nó nghĩ rằng ba nó mất rồi nó chỉ còn có mẹ bây giờ mẹ nó đã san sẻ tình cảm đó cho người khác rồi nó không chấp nhận và vì đứa trẻ đó nó có 10 11 12 tuổi đời thôi cho nên nó vì lòng hờn ghen tức tối đó nghĩ rằng bà mẹ chia sẻ tình cảm cho người khác nó mua thuốc nó về nó uống nó tự tử rồi cổ hối hận dữ lắm mà khi hối hận cũng đã muộn màng rồi quý vị con mong sao tất cả chúng ta phàm làm việc gì suy nghĩ thật kỹ dừng lại đi thân không sát sanh thường phóng sanh cứu vợ không gian tham trộm cắp thường bố thí cúng dường không gian dâm ngoại tình mà nguyện sống chung thủy trước sau như nhất và ngày trai giới còn giữ hạnh thanh tịnh tu tập hành thanh tịnh giống như người xuất gia gọi là tu bát quan trai một ngày một đêm tuy 24 tiếng đồng hồ nhưng công đức vô lượng vô biên luôn quý vị ngoài ra chúng ta sống một đời sống thuần thiện về miệng của chúng ta không nói dối phải nói những lời nói chân thật vì nói dối không ai tin mình có gạt người ta một lần hai lần ba lần không gạt hết cả đời và dù mình có những trò gian xảo biệp bợm dối trá mà tài tình cỡ nào cũng không bao giờ dối gạt được quy luật nhân quả cho nên quý vị tin hiểu vào nhân quả đó nói lời chân thật không nói dối nói những lời nói từ ái không nói những lời nói rủa xả ác độc thề cai rủa độc đó là ác khẩu dừng lại đi phàm người ở đời búa bén ở trong miệng của mình sở dĩ nó chém mình là do những lời nói xấu ác phải đưa đến quả báo đó quý vị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 vua nịnh người ta mà nói những lời nói không đúng sự thật chúng ta phải nói những lời nói mang giá trị lợi ích nếu quý vị giữ gìn khẩu nghiệp của mình biết ngăn chặn những lời nói xấu ác tai hại mà biết hốt ra những lời nói giá trị lợi ích thiện lành lợi à, đem lại lợi lạc cho tha nhân đem lại niềm vui hạnh phúc cho tha nhân thì quý vị đã có được cái tiêu chuẩn đạo đức về phương diện khẩu nghiệp đã sống một đời sống đạo đức rồi đó không làm tổn hại ai bằng binh khí của miệng lưỡi mà còn biết những nói những lời nói thiện lành giá trị thì hiện tại quý vị đã có được cái tiêu chuẩn đạo đức có được cái tiêu chuẩn thuần thiện và đây là phương cách để giúp cho chúng ta tu phước đó quý vị tu phước là vậy nha thiện là thuộc về tu phước rồi về phần tâm ý thì chúng ta nên ngăn ngừa ngăn ngừa ba nghiệp đó là tham sân và si tâm lý của chúng ta nó có ba nghiệp xấu ác là tham lam sân giận và si mê tà kiến hôm nay chúng ta có đủ cơ duyên học phật rồi thì chúng ta chuyển hóa đoạn trừ cái tâm tham muốn dục vọng vì chính tham muốn dục vọng đó nó biến mình trở thành một loài ngạo quỷ quý vị ơi nó biến mình trở thành một loài quỷ đói khao khát thèm thuồng và bất chấp thủ đoạn để đưa mình vào con đường tội lỗi khổ đau dừng lại đi quý vị luôn bằng lòng biết đủ với đời sống hiện tại của chính mình không tham cầu nhiều bao nhiêu cho thỏa lòng tham của kia giới hạn đâu có làm cho ta vui còn đối trước nghịch cảnh chứng duyên chúng ta dè dặt cẩn thận cái tâm sân giận quán thù nó sẽ mở ra trăm ngàn cửa nghiệp chướng nó sẽ thiêu hủy tất cả những công đức phước lành của chúng ta và nó đưa chúng ta vào trong cảnh giới địa ngục trần gian đó do vậy chúng ta bình tĩnh sáng suốt khi gặp nghịch cảnh chướng duyên làm chủ lấy mình không để cho lòng sân giận oán thù kia nó sai sử mình nó đưa mình vào trong cảnh giới địa ngục và mở ra vô vàng nghiệp chướng rồi quý vị phải chuyển hóa cái tâm si mê tà kiến bằng phương cách thường xuyên đến chùa nghe học Phật pháp để có được sự hiểu biết đúng đắn để có được trí tuệ nhận chân ra được chân lý lẽ thật của cuộc đời mà nếu quý vị chuyển hóa được ba nghiệp tham sân si đó thì hiện tiền thân khẩu ý của chúng ta ba nghiệp được thanh tịnh thân nghiệp thanh tịnh khẩu nghiệp thanh tịnh và ý nghiệp thanh tịnh và ba nghiệp thuần thiện và thanh tịnh như thế thì đồng phật vãng tây phương phải không quý vị cho nên trên tiêu chuẩn thứ nhất là tiêu chuẩn thuần thiện hay nói một cách khác đó là tiêu chuẩn đạo đức tất cả chúng ta là những người tu phật phải thực hiện theo dựa trên ba cơ sở thân khẩu ý biết dừng lại những điều xấu ác không làm và biết tích cực phát huy làm những điều thiện và lành nếu được như vậy là quý vị đã sống một đời sống thuần thiện Đã sống một đời sống với tiêu chuẩn đạo đức rồi Và với cái việc thiện lành đó sẽ đem đến cái phước báo gì quý vị biết không? Sẽ đem đến cho chúng ta cái phước Mà cái phước này tuy gọi là cái phước hữu lậu Người tạo ra cái phước này hưởng phước báo của cõi người, cõi trời trong đời này, đời sau Nhưng chúng ta biết đem cái phước hữu lậu này hướng tâm, hướng bộ phát bồ đề tâm hướng tâm cần cầu sự giải thoát giác ngộ trên cầu thành phật dưới mong cứu độ chúng sanh chân thật phát bồ đề tâm như vậy đem tất cả những thiện nghiệp ta tu tạo đây hồi hướng tây phương trang nghiêm phật tịnh độ để viên mãn phật đạo thì cái phước hữu lậu đó nó chuyển thành cái phước nghiệp vô lậu quý vị rồi cái tiêu chuẩn thứ hai của người tu phật đó là thuần tịnh trên phương diện thuần tịnh đây đức phật dạy chúng ta hàng ngày nhiếp tâm ý của chúng ta cho được thanh tịnh bởi vì trong ba nghiệp thân nghiệp khẩu nghiệp và ý nghiệp tâm ý của chúng ta là cái chủ động đó quý vị nó là cái chủ động nha và con xin kể cho quý vị nghe một câu chuyện khi đức phật còn tại thế có một hôm trong pháp hội một người cư sĩ tại gia đứng lên gieo năm dốc đảnh lễ Đức Thế Tôn và thưa rằng Bạch Đức Thế Tôn, nghiệp là gì? Thế nào gọi là nghiệp? Để trả lời câu hỏi của người cư sĩ nghiệp là gì, thế nào gọi là nghiệp Thì Đức Thế Tôn mới kể một câu chuyện như sau Ngài bảo rằng khi xưa có một vị vua Khi vị vua này cùng với quan cận hần là vị quan thân cận ở bên nhà vua để hầu nhà vua phò tá cho nhà vua đang trên đường đi ngồi trên một cái chiếc kiệu xe đưa nhà vua đi trên đường đi cái đi ngang qua nhà của một cái người bán loại gỗ trầm hương thì bỗng dưng trong lòng của nhà vua lúc này á ổng phát lửa lên ổng sân lên cái ổng nói coi kỳ cục ghê chưa quay lại nói với lại cái vị quan cận thần khanh thấy kỳ lạ chưa mới đi ngang qua đây cái nhìn thấy mặt của cái ông bán bán trầm hương đó tự nhiên ta muốn lấy đầu của ông ta tự nhiên khi không khi không người ta không có làm tội dạ gì trơn mà muốn lấy đầu của người ta rồi cái nhà vua nói với vị quan cận thần á nói sao mà ta không kiềm chế được tự nhiên trong lòng của ta lửa nó phừng phừng lên ta muốn lấy đầu của ông ta thấy cái mặt ông ta thấy ghét quá đi nhưng mà vô cớ mình là vua mà vô cớ đâu phải coi mạng người ta giống như cỏ rác vậy đó muốn lấy mạng lấy lấy mạng lấy đầu người ta giờ nào lấy được sao cái ông vua ông chỉ nói lại cho vị quan cận thần nghe xong rồi cái ông cho xe ngựa đi đi tiếp khi mà đi đến một cái trại nọ dừng chân nghỉ ở đó ông vua ngủ rồi thì lúc này vị quan cận thần đó mấy xe ngựa đi đến nhà của cái người bán cầm hương ngay cái gian hàng đó mới vô mua một ít trầm hương thấy ông chủ bán hàng là mừng quá ông nói ông biết không ba tháng trời nay không có con ma nào tới đây mua hết trơn bán nó ế ế ôi là ế luôn vậy đó không có người nào mua hết cái kinh tế gia đình mỗi ngày mỗi suy sụp cái ông chủ bán hàng ông mới nói bán cái kiểu này cho nên tôi mới ngồi tôi mới nói nếu mà ông vua ở trong nước này mà ông chết chắc tôi bán đắt lắm mà nhà vì ông bán ghế quá ông mới nghĩ rằng nếu mà ông vua nước này chết thì người ta mua trầm hương để người ta thắp người ta đốt người ta, ta, ta tưởng niệm thì ông bán đắt lắm mà nha tôi mới vừa ngồi tôi suy nghĩ vậy đó ở đâu ông đi đến ông mua giúp tôi tôi cảm ơn ông dữ lắm lúc này ông quan cận thần là một người phật tử cái ông biết được à thì ra nguyên do gì sao mà ông vua đi ngang đây thấy mặt ông à, ông bán hàng này là thấy ghét rồi bởi vì cái tâm của ông này ông muốn cho ông vua chết quý vị <laughs> ơi cho nên ông ông vua đó ông nhìn thấy là ông thấy ghét rồi chứ người ta có làm gì mình đâu mà do cái tâm niệm của cái ông bán hàng ông khởi lên một cái tâm niệm xấu biết không ông nói rằng á, nếu mà ông vua mà chết đó, thì tôi mới bắn đắt được rồi à nha ông khởi nghĩ vậy cái ông nói ông không phải là trù nhưng mà ông nói nếu mà ông vua chết tôi bắn đắt dữ lắm ông quan biết được rồi cái ông mua một ít trầm hương cái ông đem về lúc ông vua ngủ thức dậy ông quan mới đem cái trầm hương đó đến cái ông đốt lên cái ông mới nói tâu với nhà vua cái người chủ bán trầm hương hồi nãy đó gửi một ít quà một ít trầm hương này để để tặng cho nhà vua lúc này nhà vua mới khởi khởi nghĩ mình đi ngang qua đây mình cũng không biết về ông ta mà tự nhiên mình ghét ông ta mình muốn lấy đầu của ông ta nhưng mà mình sai rồi người ta có cái tâm niệm tốt thấy không người ta có tâm niệm tốt người ta gửi trầm hương để tặng cho mình người ta có tâm niệm tốt như vậy cái nhà vua mới đem móc cái túi ra lấy một ít tiền bảo với ông quan cận hần này đem lại tặng tặng lại cho cái ông kia khi đem ít tiền tặng lại cho ông chủ bán trầm hương ông quan này ông nói đây là phần phần món quà mà bệ hạ trao tặng cho ông cái ông quan bán trầm hương ông nói mình sai rồi tự nhiên cái mình bắn ế mình trù người ta chết đây là cái ông vua này là ổng là minh quân mà ổng thương dân thấy không ổng nghe mình ổng nghe ông quan này kể lại là mấy tháng trời mình buôn bán ế ẩm mà ông mình tặng cho ông chỉ có một ít trầm hương thôi mà ông tặng cho mình tới một túi bạc như thế này đó là một vị minh quân một vị vua thương dân như con ruột của mình mình sai rồi mình trù cho người ta chết là mình sai rồi cái ông ông mới chắp tay lại ông nói tôi cầu nguyện cho vua được sống lâu kiếp kiếp đời đời để làm lợi lạc cho dân chúng cái đức phật kể xong câu chuyện đó cái ngài nói như thế nào ngài kết luận với câu hỏi của người cư sĩ nghiệp là gì thế nào là nghiệp thì đức thế tôn kết luận rằng suy nghĩ tác ý của chúng ta là nghiệp đó quý vị ơi đó là nghiệp nha vì vậy quý phật tử cần phải tác ý suy nghĩ những điều thiện lành và hàng ngày thanh tịnh tâm ý của mình bằng phương cách niệm Phật đi quý vị khi tâm của chúng ta thanh tịnh rồi nha thì nó chỉ đạo cho thân nghiệp thanh tịnh theo khẩu nghiệp thanh tịnh theo ba nghiệp hằng thanh tịnh thì quý vị sống trong cảnh giới cực lạc hiện tiền tịnh độ hiện tại nhân gian đó quý vị ơi nhưng do gì tâm ý của chúng ta hàng ngày nó giống như con khỉ con vượn truyền cây nó giống như con ngựa chạy rong nơi đồng nội vậy đó nó tham sân si phiền não tật đố ngã mạng cống cao đủ thứ hết do đó mà nó chỉ đạo cho thân khẩu của chúng ta nó cũng tạo tác y như những cái gì mà chúng ta suy nghĩ tác ý như thế nào thì nó hướng dẫn cho thân nghiệp và khẩu nghiệp hành theo đó vì lẽ ấy mà trong kinh pháp cú câu số 1 đức phật dạy chúng ta như sau trong các pháp do tâm làm chủ Tâm đứng đầu tạo đủ các duyên Tâm mê tạo nghiệp chẳng hiền Như xe lăn bánh khổ liền theo sau Câu Pháp cuối số 2 Phật dạy Trong các Pháp do tâm làm chủ Tâm đứng đầu tạo đủ các duyên Tâm thanh tạo nghiệp tốt hiền Như hình với bóng vui liền theo sau đó Vậy thì quý Phật tử Muốn cho tâm ý của mình được thanh tịnh hàng ngày chúng ta phải nhiếp tâm nhiếp ý vào một đề mục hàng ngày nó dông rủi nó chạy rong mà nó chạy nó phân duyên nó chạy theo duyên nó chạy theo cảnh bây giờ mình chế tâm nhất xứ thì vô sự bất biện trong kinh di giáo phật dạy rõ ràng chế phục tâm ý mình vào một chỗ thì không có việc gì mà chúng ta không rõ không xong đâu nha quý vị sở dĩ chúng ta bị bế tắc là vì vì sao vậy trong cuộc sống hàng ngày chúng ta bị chướng ngại cái mình bế tắc mình không còn cái lối thoát nào hết nghĩ đến đường cùng tiêu ma đi ý chí bây giờ chúng ta chỉ cần muốn cho tâm của mình được thông suốt thì phải tịnh tâm đi quý vị tâm tịnh thì trí mới sáng hàng ngày cái tâm của chúng ta nó vọng động nó không tịnh mà nó tạp nhiễm quá nhiều đi cái tâm tạp nhiễm lăng xăng loạn động đó cho nên chưa bao giờ chúng ta sống với một cái một bản tâm thanh tịnh để có được sự bình an thật sự bởi vì tâm của chúng ta giống như là biển cả mênh mông bao la mà nó bị lăn xăng bởi những đợt sóng phiền não và vọng tưởng được ví như là sóng mồi nó cứ lăn tăng nó giấy khởi sóng thức nó cứ lăn tăng nó giấy khởi do đó bây giờ quý vị phải tịnh tâm nam mô a di đà phật ngồi yên lại tịnh tâm mình đi quý vị khi quý vị ngồi yên tịnh tâm nhiếp tâm trong câu hồng danh a di đà phật thì từ cái chỗ tạp tưởng vọng tưởng đó thì chúng ta thu nhiếp vào trong chánh niệm hiện tiền đó là niệm phật thì nó còn lại một niệm thôi mà nó không có phải là tà niệm tạp, tạp niệm vọng niệm nữa mà chỉ có một niệm duy nhất đó là nam mô a di đà phật từ cái chỗ nhất niệm đó chúng ta đi dần đến cái chỗ hạ thụ công phu để đạt đến nhất tâm nhất tâm là tâm không khởi niệm mà cái tâm này nó chuyên nhất thanh tịnh sáng suốt cái đó ta gọi là nhất tâm bất loạn đó quý vị thì tất đắc bản sanh a di đà phật cực lạc quốc độ trong kinh a di đà đức phật thích ca mâu ni ngài có giới thiệu cho chúng ta chỉ dạy cho ta cái pháp tu để được về thế giới tây phương cực lạc của đức phật a di đà ở phương tây đó là nhược nhất nhược nhược nhị nhược nhược tam nhược nhược tứ nhược nhược ngũ nhược nhược lục nhược nhược thất nhược nhất tâm bất loạn từ một ngày cho đến bảy ngày mà xưng niệm danh hiệu a di đà phật đạt được nhất tâm bất loạn chắc chắn vãng sanh không sai người người ta đã thực hành rồi các bậc tổ đức của chúng ta đã thực hành theo lời Phật dạy rồi và đã trải nghiệm thật sự đạt đến cảnh giới sự nhất tâm lý nhất tâm cho nên con đường này chư Phật chư Tổ đã đi qua chỉ vẽ lại cho chúng ta chúng ta đặt trọn vẹn niềm tin và hàng ngày nhiếp tâm ý cho thanh tịnh trong câu hồng danh A Di Đà Phật đi quý vị khi tâm của chúng ta đã tịnh đã an rồi thì trí tuệ phát sáng cho nên tiêu chuẩn thứ hai gọi là thuần tịnh đây chính là phương cách tu huệ đó quý vị ơi còn thuần thiện là phương cách tu dưỡng đạo đức gọi là tu phước còn thuần tịnh là phương cách để nhiếp tâm thanh tịnh trí tuệ phát sáng như vậy là đây chính là phương cách tu huệ mà đức phật dạy chúng ta phước huệ song tu phải không quý vị phải tu phước tu huệ cả hai đều phải thực hành tu tập trong đời sống hàng ngày cho nên con mới mượn chủ đề tiêu chuẩn của người tu phật đó là tiêu chuẩn thứ nhất thuần thiện tiêu chuẩn thứ hai thuần hình tịnh hay nói một cách khác tiêu chuẩn thứ nhất đạo đức tiêu chuẩn thứ hai trí tuệ phước huệ song tu nếu nếu quý vị có được tiêu chuẩn đạo đức là quý vị tu phước rồi đó có được cái phước báo còn nếu quý vị thuần tịnh thì tâm an định nó phát sanh trí tuệ thì quý vị tu huệ rồi đó có phước có huệ thì đời sống hiện tại thân an tâm lạc phước huệ mỗi ngày một trang nghiêm chắc chắn sở nguyện tùy tâm và sở cầu như ý quý vị ơi có nhiều người nói tôi à, niệm phật mà sao tôi bị vọng tưởng quá quý phật tử có bị vọng tưởng không có sao không làm gì không được ngồi trong đạo tràng đây chỉ ngồi trong đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh đây gác bỏ hết muôn duyên ở bên ngoài đây con mắt nhắm mấy chục phần trăm rồi đó mà mắt thì nhắm nhưng mà lại mở mắt chim bao đó quý vị mắt nhắm nha nhưng mà lại chim bao tại sao vậy chim bao là sao vậy quý vị vọng tưởng thấy những cái nó không thật không à tưởng những cái vu vơ không thật tưởng về quá khứ tưởng về tương lai mà quá khứ đã qua đi tương lai thì chưa tới còn giây phút hiện tại chúng ta không có được chánh niệm thanh tịnh quý vị cho nên đức phật khuyên chúng ta hàng ngày nhiếp tâm an trú chánh niệm tỉnh giác khi đi đứng lúc nằm ngồi loại trừ tâm của chúng ta ra khỏi những chướng ngại pháp vọng tưởng và phiền não là những chướng ngại pháp nó làm cho tâm trí của chúng ta bị lu mờ đi tâm của chúng ta bị dao động tác động bởi các thứ vọng tưởng phiền não và trí của chúng ta bị lu mờ là bởi vì tâm không tịnh thì làm sao trí sáng được cho nên quý phật tử phải tịnh tâm mình trước rồi mới phát sanh trí tuệ trí tuệ đó nó sẽ có công năng soi sáng tư duy soi sáng hành động soi sáng cho chúng ta trên con đường từ bờ mê sang đến bến giác mong sao quý phật tử hãy thực hiện được cái tiêu chuẩn thứ hai thuần tịnh này dù không đi đến đạo tràng nhưng ở nhà quý vị cũng dành thời gian niệm Phật khi đi khi đứng khi nằm khi ngồi phải có chánh niệm tỉnh giác nên nhớ nghĩ rằng trăm năm trong cõi người ta giật mình ngó lại như là chim bao ngậm ngùi kẻ trước người sau tấm thân quyển giả có nào bền lâu hôm nay ta giác ngộ hồi đầu nhất tâm niệm phật để bắt cầu về quê với mình mà để cho tâm lý của chúng ta được thanh tịnh thì chư tổ có dạy từ xưa tâm cảnh tương quan cảnh mà dao động tâm an mấy người muốn tâm giảm bớt duyên đời cảnh mà yên tịnh dễ dời bản tâm từ xưa đến giờ tâm và cảnh luôn có sự tương quan tương duyên với nhau xin hỏi quý vị cảnh mà dao động náo động tâm an mấy người cho nên muốn tâm của chúng ta giảm bớt duyên đời muốn tâm của chúng ta được yên tịnh thì mượn cảnh để nhiếp tâm ở nhà quý phật tử cũng niệm phật được cũng tụng kinh được nhưng mà nó bị phóng tâm hoài à thấy không mới cầm sau chuỗi lên nam mô di đà phật mô di đà phật má ơi trời nắng lên rồi phơi củi một con đi má phơi quần áo một con đi má rồi bắt giùm con cái nồi cơm đó đi má cái ngồi niệm không có yên quý vị và thấy con mình nó lăn xăng nó làm này làm kia cho nên mình bị động tâm thôi tuổi già rồi nhất là cái tuổi này gọi là cái tuổi xế chiều rồi hoàng hôn đã trở về rồi quý vị còn thời gian bao lâu nữa tử thần đang rượt đuổi một bên phải chạy cho thật mau chạy cho thật lẹ đi quý vị ơi nếu mà bây giờ quý vị không buông hết muôn duyên để nhất tâm niệm phật mà còn đeo mang quải gánh giác mọi thứ gia đình, nhà cửa, ruộng vườn, tiền bạc, con cháu Đến khi tử thần đến Tử thần xuất hiện rồi đó Thì lúc này quý vị cũng phải buông thôi à Mà bắt buộc mình buông, mình chưa muốn buông Thì nó bức bách, nó quyến luyến Ra đi mà không có đành Bây giờ mình tập buông, tập xả lần lần nữa nghe quý vị Nhất tâm niệm Phật vạn duyên buông Buông xuống ở đây là buông xuống danh hư lợi ảo trên thế gian buông xuống gì chúng ta biết rõ danh mà chi lợi lộc mà làm chi bả vinh hoa gẫm lại có ra gì trúc một hơi thở muôn sự muôn duyên đều bỏ ráo danh với lợi làm cho biết bao nhiêu người điên đảo bao âm mưu bao thủ đoạn đê hèn rốt cuộc rồi vì danh vì lợi mãi đua chen nên trọn kiếp ta cam tâm lầm thân ngựa hèn trâu dại thôi Biết rõ cuộc đời là mộng ảo Kiếp sống tạo phù du Sinh tử là việc lớn cân vô thường mau chóng Buông bỏ muôn duyên hơn thua được mất Phải quấy tốt xấu thị phi Buông xuống đi quý vị Buông là buông cái này nha rồi ở nhà quý vị làm được cái việc gì để phụ giúp cho con cho cháu của mình Thì mình xem mình đang đóng một cái vai diễn Mình là một vị diễn viên đang đứng ở trên sân khấu để thủ một cái vai đóng trọn cái giai tuồng của mình và nên nhớ một điều đóng trọn giai thôi còn cái người diễn viên đó khi chiếc màn nhung khép lại rồi thì người diễn viên đó dù là vua hay là lính đi nữa cũng phải trở về với con người thật của mình thôi cuộc đời này giống như sân khấu và chúng ta giống như người diễn viên đạo diễn đó là nghiệp đã trao cho chúng ta một cái vai một cái vai diễn ở trên sân khấu cuộc đời làm đúng vai trò của mình làm hết lòng tích cực với một cái bản tâm chí thành chân thật và một cái bản tâm thuần thiện thuần tịnh đừng để cho cái gì nó dướng mắt mình hết không để cho danh lợi tình tiền nó dướng mắt nó sai sự mình cũng không để cho tất cả các pháp thế gian có một năng lực trói buộc mình vì ta biết rõ thân này còn không thật thì có cái gì là thật đâu quý vị chỉ một hơi thở ra mà không hít trở vào thì ô hô nghìn thu một giấc im liềm cho nên cổ đức dạy ô hô tâm hốn thiên băng dụng nhất đáng vô thường vạn sự hư con xin tạm dịch rằng than ôi ba tấc đắp dùi Vô thường thoạt đến ngậm ngùi ra đi Nghìn muôn sự nghiệp xá chi cũng đành buông bỏ mang đi được nào Nghĩ ra lệ thảm tuôn trào nghìn thu vạn kiếp ra vào bến mê hôm nay giác ngộ quay về hồng danh sáu chữ nguyện hề hành y tập duyên sinh hại gác đi a di đà phật đồng quy lạc thành hàng ngày mà quý vị nhiếp tâm ý của mình thanh tịnh không để cho tham sân si phiền não không để cho các thứ vọng tưởng có cơ hội xen tạp vào sống với một đời sống thuần tịnh như vậy quý vị thiết lập được tịnh độ nhân gian đó bởi vì tùy kỳ tâm tịnh tức phật độ tịnh dục tịnh kỳ quốc tiên tịnh kỳ tâm tùy theo tâm ý của chúng ta thanh tịnh mà có được cõi nước thanh tịnh muốn có được cõi nước thanh tịnh trước ta phải thanh tịnh tâm ý của mình đi quý vị nếu quý vị muốn có đủ điều kiện để về tịnh độ cực lạc phương Tây của Đức Phật A-di-đà thì điều kiện tất yếu hiện tại bây giờ quý vị phải thiết lập được xây dựng được tịnh độ nhân gian mà tịnh độ nhân gian đó được xây dựng bằng một đời sống tâm thanh tịnh thân thanh tịnh khẩu thanh tịnh ba nghiệp hằng thanh tịnh đó là phương cách thiết lập tịnh độ nhân gian mà có được cái tịnh độ nhân gian rồi thì ở trong bất cứ một hoàn cảnh nào đến với mình cũng tùy thuận các duyên đón nhận mà lòng của mình không bị sao động theo đó giống như một làn gió thổi qua như tảng đá kiên cố gió cuồng nộ chẳng lai dù cho được mất khen chê phải quấy không làm dao động tâm này người mà thuần tịnh như vậy thì người đó an nhiên tự lại sống giữa cuộc đời này Dù cho hoàn cảnh ở bên ngoài có sinh diệt lỗi đổi thay Nhưng tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến đó quý vị Tâm của chúng ta không biến đổi, không dao động, không biến động dù cho dòng đời có biến động, có biến đổi Nhưng tâm của mình luôn thanh tịnh Tùy duyên mà ứng tiếp Cái gì đến rồi nó cũng sẽ đi thôi Ờ, chúng ta không buồn không giận không oán không trách nếu gặp nghịch cảnh chứng duyên nếu gặp thuận cảnh thuận duyên cũng không gì thế mà đam mê dính mắc chấp trước vì ta biết rõ ta bà là cõi tạm cực lạc mới là quê hương trần thế này chỉ là chỗ tạm nương giống như quán trọ ở ven đường mỗi người là khách dừng chân tạm rồi sẽ đi về chốn viễn phương thôi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 mà tâm tịnh thì trí mới sáng mà mà trí sáng rồi thì chúng ta mới nhìn thấu rõ hết cái nào giả cái nào thật không vì cái giả này lo toan mà hãy vì cái thật kia mưu tính đi quý vị còn bây giờ tâm của chúng ta nó bị dao động bởi hoàn cảnh ở bên ngoài bị môi trường cuộc sống ở bên ngoài nó tác động tâm của ta nó không có yên nó vui buồn thương ghét lúc mà xâm hợp đông đảo thì vui nhưng đâu có biết rằng thú vui chỉ mở đường cho đau khổ trong hội, hội ngộ sẽ nảy mầm chia ly đó quý vị cái gì nó có hợp có tan có sinh có diệt có đến có đi đó là quy luật của một đời người rồi chúng ta khi cảnh duyên nào trái nghịch đến với mình cái quý vị có có được một cái bản tâm bình tĩnh có được năng lực của định đó là bình tĩnh sáng suốt dễ dàng vượt qua được hết cái gì nó đến với mình cái mình ứng tiếp nó rồi cái nó đi cái tâm mình để cho nó thênh thang rỗng rang đừng dướng bận cái gì cho nên trong kinh pháp cú câu số 92 đức phật dạy chúng ta một đời sống thông dong tự tại để kiến tạo cho mình tịnh độ cực lạc đây chẳng màng đến tiền tài danh vọng làm chủ tâm ăn uống vừa chừng lòng không vô tiếng tướng thông dong xả buông chấp trước thoát vòng trần gian như chim bay giữa mây ngàn dấu chân mất hút không gian khó tìm chẳng màng đến tiền tài danh vọng cái thân này còn không thật danh danh lợi tình tiền có cái gì thật đâu chỉ là cái mà chúng ta vay mượn của trần thế tạm là phương tiện vay mượn trong cuộc sống mưu sinh hàng ngày thôi nhưng mà mình biết nó là giả tạm vô thường nó đến rồi nó đi mình không giữ hoài được đâu cho nên chúng ta biết mở rộng vòng tay ra để ban tặng để chia sẻ để đem lại hạnh phúc lợi ích cho tha nhân đó cũng chính là cách gieo mầm hạnh phúc và phước báo cho chính mình đó quý vị rồi chúng ta biết rõ mình làm chủ bản thân mình làm chủ tâm mình ở trong mọi hoàn cảnh không để cho nó tác động cảnh duyên nó có đến có đi nhưng bản tâm của chúng ta hằng thanh tịnh thì quý vị sống một đời sống đó không phải tịnh độ không phải cực lạc là gì cái gì nó đến mình mình cũng an nhiên tự tại bình thản không có quấn quýt lên cũng không có cuồng trí lên cũng không có lo lắng không sợ hãi gì cả bởi vì ta biết nhân như vậy quả như vậy duyên như vậy tất cả đều như vậy tất cả đều có nhân duyên nhân quả hết chúng ta chỉ dựa vào cái tiêu chuẩn đạo đức thuần thiện Đức Phật chỉ dạy rồi dù cảnh duyên nào đến với mình giữ một bản tâm thanh tịnh thôi là quý vị đã có đời sống an vui hạnh phúc rồi quý vị và con xin nêu lên cái người mà sống với một bản tâm thuần tịnh an tịnh đó quý vị thì quý vị nên nhớ nha người này có sự bình an có sự an lạc mà cái cái bình an cái niềm vui á, nhỏ nhất ta gọi là tiểu lạc đi đó là gì là dù trong hoàn cảnh hiện tại là hàng ngày bận rộn lo cho gia đình phục vụ cho gia đình cho có được cái cuộc sống cơm áo gạo tiền về mặt vật chất mưu sinh nhưng mà làm đó cũng nam mô di đà phật làm đó cũng vẫn bình thản làm tròn trách nhiệm bổn phận của mình mà không để cho mình vướng kẹt vào đó thì quý vị có được niềm vui không ở nhà lặt rau nấu ăn rồi cho con cho cháu cũng nam mô di đà phật có được niềm vui cái này con nói gọi là tiểu lạc thôi còn cái trung lạc đó là gì ở trong nghịch cảnh ở trong chướng duyên mà quý vị tin hiểu sâu sắc về nhân quả nhân duyên không phải ngẫu nhiên không phải tự nhiên thì quý vị bình thản đón nhận duyên nó đến nó đi à. quả nở chín mùi nó sẽ rụng thôi rồi cái quý vị có được cái trung lạc dù rằng trong nghịch cảnh mà vẫn an lạc cái tâm của mình không bị dao động bởi hoàn cảnh ở bên ngoài đó rồi cái đại lạc đó là gì cái đại lạc đó chính là hàng ngày mình được nghe học Phật pháp có được pháp hỷ pháp lạc hiểu thấu được lời Phật giải, không có hạnh phúc nào bằng hết quý vị ơi rồi thêm lại thực tập theo lời Phật dạy để niệm Phật, để tụng kinh, để trì chú, để tọa thiền. Khi chúng ta an trú trong một bản tâm thanh tịnh thì quý vị cảm nhận rõ ràng sự an lạc giải thoát cánh cửa này mở ra mà chỉ có những người thực hành thì mới cảm nhận biết được. Nhưng người uống nước nóng lầm tự hay phải không quý vị? Có được thiền duyệt tức là niềm vui trong thiền định, trong sự tịch tịnh của nội tâm có được pháp hỷ, pháp lạc Tức là niềm vui của sự nghe học chánh pháp Thì quý vị có được hai thứ này là có đại lạc đó quý vị ơi Niềm vui này được gọi là niềm vui lớn nhất Niềm vui trong chánh pháp, trong sự tịch tịnh của nội tâm Niềm vui đó được gọi là đại lạc Nếu quý vị có được tiểu lạc, có được trung lạc mà có được đại lạc Thì còn bước nữa đến cực lạc chắc chắn một trăm phần trăm luôn đó nhưng mà phải có tịnh thì mới có lạc được không tịnh thì không lạc được đâu do đó hai tiêu chuẩn của việc tu phật dù chú cho quý phật tử đây tu theo pháp môn nào cũng nhớ hai tiêu chuẩn đó tiêu chuẩn thứ nhất thuần thiện thuần thiện có nghĩa là dứt ác làm lành dựa trên ba cơ sở thân khẩu ý hơn không làm ác mà làm lành miệng không nói lời ác mà nói những lời lành tâm ý suy nghĩ không có nghĩ những điều xấu ác mà nghĩ những việc lành nếu mà ba nghiệp của quý vị trọn lành thuần thiện như vậy là quý vị đã có được cái tiêu chuẩn thuần thiện tiêu chuẩn đạo đức tăng trưởng phước báo quý vị có phước nha nương thấy phước đó mà đời sống hiện tại nhờ cái phước nghiệp đó mà giúp cho chúng ta vượt qua những cái chướng duyên nghịch cảnh và nương cái phước đó mà sống đời bình an hạnh phúc rồi bây giờ quý vị thuần tịnh là nhiếp tâm ý của mình niệm phật tham thiền trì chú tu học chánh pháp khi tâm đã an tịnh rồi thì dù ở trong cảnh duyên nào quý vị cũng có được một đời sống bình an và hạnh phúc như nãy giờ con chia sẻ qua ba cái lạc tiểu lạc trung lạc và đại lạc đó ai có được một đời sống thuần tịnh là chắc chắn có được an lạc đã có được an lạc rồi thì một trăm phần trăm ngài nhắm mắt xuôi tay giả biệt cuộc đời quý vị đến với thế giới cực lạc ngài a di đà phật con kính nguyện hồng ân tâm bảo hằng gia hộ cho toàn thể quý phật tử nắm vững cốt tủy lời phật dạy và thực hiện được hai tiêu chuẩn thuần thiện và thuần tịnh để tăng trưởng được đạo đức phước báo tăng trưởng được trí tuệ có phước có huệ trang nghiêm bản thân mình thì đời sống hiện tại cũng như tương lai chắc chắn quý vị được giải thoát và thăng hoa trên con đường tu tập để tiến đến đỉnh cao đó là hành Phật cứu độ chúng sanh A Di Đà Phật trân trọng kính mời toàn thể quý Phật tử đồng đứng dậy để ngồi hướng nguyện đem con